Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng VIP của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định thêm cho tất cả anh em một cái trận đấu của giải La Liga nữa thì giống như cái video trước mình đã nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa thằng à, à Villarreal và thằng à, Valladolid rồi thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em một cái giải La Liga nữa trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em. Thì anh em cũng biết hiện giờ sắp cuối mùa giải rồi anh em nó có những cái trận đấu của nó đá nhiều khi rất là khó đá anh em không có thể đầu tư chính xác được cái một vài cái mã kèo mà nhà cái nó đã đưa ra cho tất cả anh em nhưng mà những cái mã kèo gốc kèo thẻ những cái mã kèo đó <laughs> sẽ không bao giờ nó thay đổi được anh em cái dạ, đa số là nó đã đá như vậy là nó sẽ như vậy còn những cái mã kèo chính trận tài xỉu trên dưới thì nó rất là dễ bịp anh em để nó dìu dắt nhau lên còn tài gốc tài thẻ thì anh em vào những cái mã kèo đó cái tỷ lệ anh em thắng mấy cao thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò anh em chỉ chơi được trên dưới tài xỉu hoặc là có nhiều thằng nó cho anh em đánh trên dưới chứ không có tài xỉu để cho anh em đánh luôn thì bởi vậy mới rất là khó cho anh em để anh em đầu tư ở bên ngoài còn những anh em nào mà muốn á, đầu tư những cái mã kèo đó hiệu quả hơn thì anh em cứ vào nhóm của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em một cái cách anh em chơi được những cái mã kèo đó và anh em á, mua vào nhóm của mình mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký một cái trang hiện uy tín nhất hiện nay để anh em vào anh em chơi anh em đầu tư những mã kèo đó anh em kiếm cái lợi nhuận nhiều hơn nha thì anh em cũng biết đăng ký trang là không phải tới rừng mới tính tiền một lần nhưng mà anh em đăng ký trang là anh em có bao nhiêu anh em nạp vô anh em chơi bấy nhiêu giống như anh em thích đánh một triệu trận đó thì anh em nạp vô một triệu anh em đánh anh em ăn xong anh em rút về tài khoản anh em trong vòng một phút 30 giây thôi anh em chơi vậy nó tiện hơn mất gì anh em phải chơi qua thầu qua cò để cho nó cắn like anh em làm gì thì đó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 thì đó là cái phần mình hướng dẫn tất cả anh em một cái cách để anh em chơi cuối mùa giải này nó lợi nhuận và nó hiệu quả nhất thì bây giờ mình sẽ tiến vào nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận à, cái trận của thằng La Liga nữa nha anh em thì đó là cái trận của thằng à, Atletico Bilbao và thằng Real Sociedad diễn ra vào lúc 9 giờ 15 ngày 15 tháng 4. Thì hiện tại anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng La Liga thì cái thằng Real Sociedad đang có một cái vị trí rất là tốt trên bảng xếp hạng La Liga luôn nha anh em. Thì Real Sociedad đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng và có 51 điểm sau 28 vòng đấu. Thì nếu mà Real Sociedad giữ được cái phong độ này đến tới cuối mùa giải thì Real Sociedad mùa sau sẽ được tham dự cúp C1 nha anh em, không còn đá C2 nữa mà được tham dự cúp C1 châu Âu đó thì Real Sociedad cũng đang có một cái tư thế là giữ vững cái vị trí top 4 của mình trên bảng xếp hạng để ờ, mùa sau có thể có một cái danh hiệu mới nha anh em thì còn thằng Atletico Bilbao thì anh em thấy đang đứng vị trí trên thứ bảy trên bảng xếp hạng và có 40 điểm sau 28 vòng đấu thì Villa thằng à, Atletico Bilbao thì anh em thấy đang cách vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng tới 11 điểm thì à, giống như Atletico chỉ cần vươn lên vị trí thứ 5 hoặc thứ 6 để có thể giữ cúp C2 trong mùa sau chứ không có thể giữ cúp được à, C1 nha anh em còn cách xa thằng Atletico Bilbao quá rồi xa thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem luôn thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà tướng nha là Atletico Bilbao trong 10 trận gần nhất á, thì Atletico Bilbao chỉ thắng được 3 trận thôi nha nè thắng được 3 trận và để thua tới 4 trận và để hòa 3 trận thì nếu tính theo cái thành tích của thằng Atletico Bilbao trong những trận gần đây nhất á, thì Alex Atletico Bilbao đang có một cái phong độ không tốt cho mấy nha anh em thì anh em thấy cái trận mà Atletico Bilbao thắng gần nhất là trên sân nhà của um, Espanyol thì anh em thấy Espanyol bị thẻ đỏ mà Atletico chỉ thắng à, được cái tỷ số là 2-1 thì anh em thấy trong khi đó thằng Espanyol trong cái mùa này cực kỳ dở luôn thì Espanyol đang đứng vị trí thứ gần cuối bảng xếp hạng rồi mà nhưng mà Atletico Bilbao chỉ thắng được với mã tỷ số là 2-1 thôi còn trong khi đó trong 10 trận gần nhất của thằng Real Sociedad thì anh em thấy thằng Real Sociedad đã thắng 3 trận nè thua 3 trận và để hòa tới 4 trận thì ờ, nếu mà tính theo cái phong độ của Real Sociedad á, thì anh em thấy đây mới vừa thắng thằng Retafe với cái tỷ số là 2-0 nè thắng thằng Encho 2-0 nè thắng thằng ờ, Espanyol với tỷ số là 3-2 thì anh em thấy trong khi đó thằng quà Celta Bigo nè, quà thằng Cadiz nè. Rồi quà thêm thằng Mallorca. Anh em thấy quà thằng AS Roma luôn. Đó, anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của cái thằng Real Sociedad thì nó đang tốt nhưng mà cái trận này khó cho Real Sociedad là được làm khách trên sân của thằng Atletico Bilbao thì rất khó cho thằng Real Sociedad trong trận này. Thì mình sẽ tiến vào cái phần trận mà thành tích đối đầu của hai thằng trong bốn trận gần nhất cho tất cả anh em xem luôn nha. Thì anh em thấy trong bốn trận gần nhất á, thì ờ, đã có thằng Atletico Bilbao đã thắng hết hai trận trong một trận giao hữu là do cái trận đó ăn một không là do thằng Atletico à, thằng Sogeran Sogedat bị thẻ đỏ nè anh em thấy không? Đây cái trận này là trận giao hữu thì mình khỏi bàn cãi tới cái trận giao hữu đi anh em. Còn cái trận nếu mà tính theo cái trận gần nhất á, là trên lượt đi của La Liga thì uh, thằng Real Sociedad chơi trên sân nhà thắng thằng Atletico với tỷ số là 3-1 đây anh em thấy tỷ số là 3-1. Còn trước đó cái lượt về của cái um, cúp um, của giải à, La Liga năm 2021 2022 á thì à, cái thằng à, Atletico Bilbao chơi trên sân nhà thắng thằng à, Real Sociedad với cái tỷ số là 4-0 thì nếu mà tính theo cái thành tích thì anh em cũng thấy cái thành tích của hai thằng nó cũng đang trung bình ngang tầm với nhau nha anh em nhưng mà cái trận này thằng um, Atletico Bilbao được lợi thế chơi trên sân nhà thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích uh, đối đầu trong cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem thì cái trận đó thằng uh, Real Sociedad chơi được lợi thế sân nhà thắng với cái tỷ số là 3-1 thì anh em thấy trong cái hiệp 1 trong cái hiệp 1 là đã có 3 bàn thắng rồi nha anh em thằng Vương nâng cái tỷ số lên hai bàn trước 1-0 là um, Real Sociedad nè, 2-0 cũng Real Sociedad nè. Tới phút 40 thì có mới có một bàn gỡ dành cho các cầu thủ ờ, bên phía Atletico Bilbao anh em thấy không? Và tới cái phút 62 là thằng Real Sociedad nâng lên cái bàn thắng thứ ba thì thằng Real Sociedad nói chung á cái hàng công của nó cũng rất là tốt thì anh em có thể đầu tư vào Real Sociedad còn anh em thấy cái mã mà trong hai thằng này trong lịch sử đối đầu anh em thấy rất là nhiều tài, rất là nhiều thẻ thì anh em có thể đầu tư cái mã tài thẻ thì anh em thấy trong cái trận đó tới 7 thẻ vàng và một thẻ đỏ thì anh em cũng vẫn có thể đầu tư vào cái mã tài thẻ thì nói chung cái trận nào mà có Real Sociedad thì cái trận đó anh em cứ đầu tư vào cái mã tài thẻ thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao giống như mình đã nói ở đầu video cho tất cả anh em rồi gần tới cuối mùa giải anh em đá trên dưới tài xỉu rất là khó cho tất cả anh em để anh em lựa kèo anh em đánh còn anh em chỉ cần chơi những cái mã kèo phụ này thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao kèo gì nó cũng có thể thay đổi nhưng mà những mã kèo phụ này luôn luôn luôn nó đá với cái tình thế như vậy không bao giờ thay đổi nha anh em còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó nó chỉ có 6 quả góc và 4 góc nghiêng về bên phía Real Sociedad là hai góc nghiêng về bên phía thằng uh, à, Atletico Bilbao thì à, trận này được lợi thế trên sân nhà của thằng uh, à, Atletico Bilbao thì nếu mà theo cái phương án chơi cánh của thằng Real Sociedad thì với lực lợi thế sân nhà của Atletico Bilbao thì trong cái trận này anh em cứ đầu tư mạnh tay cái mã kèo tài góc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 nhưng mà hiện tại tài bây giờ nó còn tụt xuống còn chỉ có hai quà thôi thì giống như mình đã nói cho tất cả anh em rồi thì thằng Real Sociedad đang muốn trụ lại vị trí top 4 trên bảng xếp hạng thì cái trận này nếu mà Real Sociedad không có thể thắng được thì Real Sociedad cũng sẽ thủ hòa thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng Real Sociedad được chấp 0,25 thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn thì anh em thấy nếu mà Real Sociedad để thua trong cái trận này Real Sociedad sẽ tụt xuống vị trí top 5 hoặc top 6 bởi vậy Real Sociedad muốn giữ cái vị trí top 4 của mình chắc hơn thì Real Sociedad bắt buộc trong trận này phải tấn công để kiếm bàn thắng để kiếm bàn thắng nha anh em mới có thể trụ lại vị trí top 4 trong trận này và tài xỉu thì anh em biết rồi nếu mà nó muốn trụ là cái vị trí mà do được làm săn khách nữa thì thằng Atletico tấn công thì nếu có bàn thắng thì thằng Real Sociedad phải gỡ lại còn nếu Real Sociedad có thể thắng trước thì thằng Atletico cũng thể gỡ lại thì anh em cứ vào cái mã tài tài trong trận này cũng rất là thơm thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn để anh em có những cái mã kèo anh em đánh thì giống như mình đã nói cho tất cả anh em thì trong trận này mình sẽ chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo đây thì trận này mình chốt cho tất cả anh em bốn cái mã kèo nếu mà tính từ cái mã kèo trận trước thì anh em cứ nằm thằng Real Sociedad được chấp 0,25 giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em rồi anh em cứ vào thằng Real Sociedad được chấp 0,25 mạnh tay cho mình nè à. thì giống như tài anh em thấy hai thằng này nếu mà thằng Real Sociedad muốn giữ là cái vị trí top 4 thì Real Sociedad phải tấn công kiếm bàn thắng hoặc là Real Sociedad có thể thủ hòa nhưng mà thằng à, Atletico Bilbao có để cho thằng Real Sociedad thủ hòa hay không thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn thì giống như tài hiện tại bây giờ đang còn hai hòa nhưng mà anh em chờ ra sân trong vòng 10 đến 15 phút thì nó sẽ còn 1,75 hoặc 1.5 thì anh em vào cái mã tài à, tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn đó còn góc thì giống như mình đã nói cho tất cả anh em rồi trong trận này thằng Atletico bao được về chơi trên sân nhà của mình thì anh em cứ vào cái mã tài góc chính mạnh tay cho mình đó còn hiệp 1 thì anh em cứ vào anh em chờ ra sân 5 đến 7 phút kèo góc nó sẽ kèo tài nó sẽ tụt xuống còn 0.5 thì anh em cứ vào cái mã kèo 0.5 này mạnh tay cho mình nè à. đó đó là bốn cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận của thằng Real ở thằng uh, Atletico Bilbao và thằng Real Sociedad cho tất cả anh em luôn. Thì đó, anh em thấy trong cái trận này anh em chỉ cần đầu tư mạnh tay. Bốn cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em thắng kèo nó rất là cao luôn anh em. Phải chia đều ra anh em đi là đầu tư bốn mã kèo chứ anh em đừng có lựa cái kèo anh em kết anh em vào anh em không kết anh em không vào thì tỷ lệ anh em lỗ kèo rất là cao anh em phải đầu tư hết kèo thì tỷ lệ anh em thắng mới là cao luôn nha thì đó giống như mình đã phân tích cho tất cả anh em ở đầu video thì sắp tới cuối mùa giải nó rất là khó đá kèo cho tất cả khó càng nhà cái nó ra kèo rất là khó cho anh em để anh em chọn kèo còn những cái mã kèo gốc thẻ thì rất là dễ cho anh em để anh em đầu tư đó anh em thấy những cái mã kèo gốc thẻ bữa giờ mình nhận định cho tất cả anh em toàn là ăn full thì anh em cứ nên đầu tư vào những cái mã kèo gốc thì giống như anh em còn hiện tại nay còn rất là nhiều anh em đang chơi ngoài qua thầu qua cò thì anh em không thể chơi được những mã kèo gốc kèo thẻ anh em chơi trên dưới tài xỉu đêm nào anh em cũng thua giống như hồi tối thôi anh em nào mà xem ba cái video mà đang chơi qua thầu qua cò anh em nghĩ thằng MU tối rất là thơm nhưng mà tối mình chỉ cho anh em nằm mình vẫn cho anh em nằm MU nhưng mà mình cho anh em nằm tài hiệp 1 tài tài góc hiệp 1 tài góc hiệp 2 cho nằm MU hiệp 1 anh em thấy cho bốn mã kèo nhưng mà đã ăn ba mã gãi chỉ một mã thôi thì cái tỷ lệ anh em chơi kèo á anh em phải phân tích ra được cái vấn đề là anh em đang chơi cái kèo nào anh em chơi qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu thôi nè anh em không có đánh được những mã kèo gốc thì tại sao anh em không đăng ký trang để anh em chơi mà anh em phải chơi qua thầu qua cò để anh em bị lỗ đêm nào anh em cũng thua giống như hồi tối rất là nhiều anh em xa bờ trong cái trận của thằng MU anh em nói chung á, anh em đánh trên thì nay anh em đánh tài hồi tối giống như anh em đánh 10 củ thì anh em lỗ lai dữ lắm chừng hai củ rồi chứ không có nhiều đâu đó thì anh em nghĩ sao anh em ngồi không thằng kia nó chỉ cần ngồi không cửa giữa thôi nó lụm anh em hai củ anh em có cay không đó bởi vậy anh em nên đăng ký trang để anh em chơi nó hiệu quả cho anh em hơn giống như anh em còn được lãi nữa thì mắc mớ gì anh em phải chơi qua thầu qua cò để cho người ta ăn sáng ăn bớt của anh em để cho anh em bị thiệt